Xin chào 500 à, à, anh em Hôm nay anh em chúng tôi sẽ đi à, một chuyến ra ngoài để ăn mừng kênh Nhịp Sống Miền Trung đã trở thành đối tác của Youtube Cảm ơn anh em trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cho chúng tôi và mong trong thời gian tới thì các bạn tiếp tục ủng hộ để chúng tôi ra những video chất lượng và sống đồng hơn đây là công tác chuẩn bị rất là nhiều thứ luôn thằng tiktok thành da đen <laughs> tan với chuyện tranh đó có rồi ạ à. vừa mới ra cân à, lấy cả chật lẩu luôn các bạn anh da đen là lên xong ơi ăn mừng uh, à, cánh uh, à, được uh, bật cầm tiên uh, quá da đen đi mà cánh mình nuôi được <laughs> để uh, à, thử luộc cà chay các bạn đấy <laughs> anh cha đen lại uh, cá ăn mắc vào đá đây bẫy rồi phải không chắc là à, là đây rồi wow chật lẩu lô à. ha <laughs> vô lại cái bị lục bay để cho thằng uh, ờ, toan á lục vậy đi cổ trứng á bơi lưới bơi thời chọc hàng trên đó à <laughs> uh, ra hòn đồng bộ tìm điểm câu có đây neo cái chân đây nè neo cái chân đây nè mấy gốc ruri á người đó tôi đây nhìn đầu cần là hiểu rồi đấy chặt lẩu hai lưỡi luôn mà ha mang dễ sới ừ. đồ hai mang hai muỗng Hả? Cà leo à? Gậy cân luôn <laughs> có cái kháng cái vải chứ mấy ừ. lên cả không cái coi nó ôi giời ơi nấu mì tôm trồng ờ, đợi thôi các bạn mất rồi con này chết con này chưa này ừ, con chưa thôi ừ? chưa thôi cho ba thang được con nhá ừ. nổi lửa lên à... ngồi giả đạo ăn mì tôm luôn chơi rồi mới chơi cá chặt nấu mì tôm món ngon kho cưỡng hey à, đồng bên nền với lứa bên à <laughs> bơi xuống lấy mi đấy năng đây là chèn để ăn mì tôm này các bạn đi nữa cá to Đúng. rồi xong một chén giống như ờ, Robinson ngoài đảo hoang nữa Thôi, phù một <laughs> sắp chín Ôi rồi Ôi rồi Ê, Bỏ đây này đây này Chỗ đâm đấy Đó, bỏ dễ, bỏ dễ đâm luôn ừ. Mau, mau, mau Mau, mau, mau lên <laughs> đây là mì cà chặt chứ không phải là mì tôm vì không có tôm <laughs> rồi đua nhắm xuống rồi đất son đất son đất son nắp làm chi cưng mua và cái kết à, rất là ngon thêm ngon đến chọc cuối cùng luôn à quá đã ăn ngầm mà nghe ngầm mà nghe ăn mì tôm ăn mì tôm xong cái là hết đen liền ấy cá lên ngay rất là siêu to rồi <laughs> giờ cạn rồi tranh thủ thôi <laughs> đến giờ là việc tới giờ rồi đôi khăn thì sao khang khang khang Hả? đây nhọ à đây nhọ cả ui trời ơi dạ. hai cần hai con luôn uh. <laughs> hả hai cân dạ, hai chú chỉ có anh chừng phải càng to kiểu ní còn chủ còn quan trọng là để cho thằng luốc anh về về đi đi giật thuê rồi được rồi chặt khá là to các bạn cả về hang lên lên lên đó chặt đó rồi wow. rồi giờ lập bự nhất hả Chào dạ, Nam, ngồi ờ, ở hòn đảo đó Mỏng quá Phải di tiền thôi rồi tới rồi các bạn giờ uh, lắp phao sáng vào bên dưới thì uh, anh em cũng đang uh, lên đèn hết rồi gái các bạn rồi nó cũng dính thôi rồi ra các bạn ơi bằng khe luôn cả lăng các bạn thịt leo rồi quá lăng không được to cho lắm Trời về khuya rồi các bạn Cá cũng ờ, không còn ăn nữa Nên anh em chúng tôi sẽ về Cảm ơn ờ, các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cho kênh Nhịp Sống miền Trung à, ờ, Mong trong thời gian tới thì các bạn tiếp tục ủng hộ kênh Để cho kênh ngày càng phát triển mạnh hơn Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo